người có thấy không đó cũng là một cái chiếc máy bay ở trong cái group của linh nữa đó đâu rồi đâu rồi cái kính này nó kính lắm cho nên không có thấy nhiều bà kia nó bay cao hơn ở dưới có một chiếc máy bay nó đang đáp rijden. Mm Als je dat ding raakt, dan kunnen we niet meer vliegen. Altijd uh, voordat je instapt, check je of die ehm, bomen al aan beide kanten eh, vast zijn en verlokt. Mm -hmm. je, die uh, bomen die je uitklapt waar die kabels aan hangen? Ja, die moeten vastzitten. Ja. Dat snap ik. Dat is laatst uh, Boris, geloof ik, die een ongelukje mee gehad. Die heeft een, een Oh, là cái xe mà uh, kéo cái uh, cái sợi dây cáp đó cả nhà đó nó vận hành như vậy cái anh kia đang ngồi bên kia cho nên linh không có quay hết được hơi ồn một tí cả nhà thông cảm nha tại vì à, linh không muốn tắt tiếng tại vì mọi người coi á để mọi người nghe cái tiếng và hiểu cái hoạt động của nó như thế nào trên trời thì máy bay đang bay sầm kìa đó thấy chưa đi tắt tiếng thôi cho canh này oh, so lý phanh dao đang kia veo chỗ canh dễ thương quá anh tắt tiếng cho linh quay á các anh đó là bác sĩ um, gọi là chích thuốc an thần cho bệnh nhân cả nhà ảnh vui lắm ảnh nói với linh á chơi cái gì thì chơi chơi bất cứ cái gì mà mạo hiểm cũng được nhưng mà phải an toàn mạo hiểm nhưng mà an toàn giống như mấy cái này nè mình thấy là giống như là nó mình chơi mình hơi sợ linh thì chẳng sợ nha nhưng mà chơi được chứ ảnh nói là tuyệt đối không có được đụng vào mấy cái thuốc uh, kích thích ngu sao đụng trời mấy cái đó mình biết mình nhìn vô là mình biết là mình cái đường đó là mình chết liền rồi tội gì mình phải ờ, ngu dại gì đúng không cả nhà giờ thì uh, mấy cái chiếc máy bay đằng kia hết rồi phải chờ nó đáp xuống thì mới kéo chờ tí đi ha khi nào mà nó kéo thì mình quay tiếp bây giờ nè tơi tả hết cả nhà cũng phải quay cái mặt mình cho mọi người coi chứ nó là như vậy nè nón lá hả bị con nó giật hết luôn rồi chồng cũng lấy một cái rồi lúc mà tới đây á thì có đem theo ba cái nón kết luôn xong cái đội không đủ bây giờ ờ, đội nón lá mà cha con nó lấy hết rồi cho nên linh phải lấy cái áo linh chùm lại luôn cả nhà nhìn buồn cười hết thật sự là đứng ở nguyên cái đồng trống luôn cả nhà cánh đồng này linh không biết là họ muốn mua bao nhiêu tiền và nó rộng bao nhiêu luôn chứ nghiên cứu nhưng mà rộng lắm luôn tại vì uh, rất là nhiều máy bay bay lên bay xuống cả ngày mà cho nên ờ, vòng vòng ở đây không có cây luôn thì thuộc khu vực của họ à, mọi người coi đến uh, cuối phim thì uh, cuối cuối cái cái series này á thì linh sẽ nói cho mọi người biết là họ uh, tổ chức cái cái cái uh, cái tổ chức này như thế nào nha họ tổ chức cái, cái này như thế nào đó bắt đầu đó tới rồi đó hồi nãy mọi người nghe tiếng còi không phải chạy vào đây á 哎，你打电话。 chạy ra ngoài mình lượm dây đây nó hơi cà giật cà giật chứ mọi người thông cảm tại vì uh, ngay cái chỗ này thì không thể nào mà quay mà nó mướt được hết trơn nha cả nhà trừ khi là máy quay chuyên nghiệp đó bây giờ mấy anh sẽ lại lấy cái dây này đem về bên kia mọi người thấy không khi mà nghe tiếng báo động là mình phải chạy vào cái cabin đó tại vì nếu không là cái sợi dây mà cái cái cái cái cục sắt đó nó rớt lên đầu là mình tiêu luôn á cả nhà when we just uh, hear the voice of the alarm, hear the alarm, we had to run quickly to the cabin uh, to uh, pull the airplane and uh, to be safe, to stay in the safe place. Otherwise, the but uh, this this this place, yeah, the the the, the heavy place here, to fall down and fall into our head, and then you know already. no head to use anymore. Rồi bắt đầu kéo về thôi Kéo thẳng hàng như vậy Bà đăng hả? <laughs> Tốt là tờ Rồi bắt đầu lên leo lên xe lên đi về phụ mọi người để uh, lau chùi máy bay qua đây có công việc mới rồi đó công việc này chắc kiếm nhiều tiền lắm đó thấy cũng vui ha là tại sao là khi mình là mình chơi xong á là mình phải phụ dọn dat hoeft, dat hoeft niet, de vliegjes moet linden. De vliegjes van de voorkant af. Okay. Emmer water meenemen. Trời ơi. Ik heb die, geef die emmer met water. Nou, loop even mee met mama. Dank u. Ja, nu maak je het weer nat, schat. Nee, de voorkant is goed. De voorkant moet goed. Zitten er nog vliegjes of niet? Erg mee. Ja, die is op schoon hoor, die heb ik net gehad. Oh! <laughs> Waarom zeg ik dat? Maar hoeft niet meer. Zal ik de spons meenemen? Eh, nee, nee. hoor, nee, dat is goed. Người ta đuổi lên luôn rồi, hết cho lên rồi, cái nghề lau chùi là không phải của lên sau thì mình bay xong đó thì mình lấy cái cuốn này nè, cuốn sách mà mọi người giao cho mình sáng đó thì mình ghi tên của mình vào để giống như là người ta cấp bằng vậy đó. Uh, license number, okay. Arrest. die dus niet van ja. Dan staat hier landen. de oh, zijn mede? Daar staat uh, een de denk ik. daarachter. Laat ik ervan op. Maar ik zou dit gewoon Over eh, vijf à tien minuten. Nee, nee. Het is gewoon puur omdat ze weten hoeveel vluchten er gemaakt is. Let je Ja, dat is alles. Super. Thanks. Ik ga naar Oh, kijk eens, handtekeningen. Je de Ja, de laatste is Oh, boy. Dus, eh, Dan hebben we voor jou de verkeerde je moet Martin eens over? Uh, kennis maken. Mag je in het Nederlands schrijven? Ja, natuurlijk. ik denk dat het een introduction was. Of, uh, eh, 10 minuten Ja, dat was heel kort hoor. Heb je daar zo het laatste, de laatste pagina liggen? Ik heb er een keer de kabels in gevuld. Ja, dat is Ja, welke moet je hebben? Laatste pagina. Ja, ik weet niet wat dit jaar Ja, van rond de 6. cái uh, chú phi công uh, đang viết những thông tin và những cái như là về cái ngày hôm nay về sự việc diễn ra như thế nào. Ja, ik denk op het tweede papier onderaan ergens. Waar staat de mijne? Jij was al vrij vroeg, hè? Dus dat op de eerste pagina, denk ik. Đuối luôn á cả nhà. Một ngày ở sân bay á là diễn ra như vậy á. Nói chung là còn một ờ, một vài cái hoạt động nữa nhưng mà à, linh quay không có hết tại vì linh không có nói thiệt nha không có sức đi theo luôn á cho nên uh, linh sẽ ờ, thông báo cho mọi người cái kết quả của linh vào, vào clip sau nha à, cảm ơn các nhà đã theo dõi linh à, nhớ nhấn uh, subscribe like share và view cho linh hết cái clip nha cảm ơn các nhà nhiều lắm uh, this is just a, a day uh, if we uh, if you want to uh, know how we work just take a look at this clip and um, it's actually it's it's It is not really complete, but I really run out of my energy. I cannot follow them and make full and very detailed for you to see, but, mm, but it's quite enough. Thank you for watching and see you next clip. Please subscribe, share and uh, like. Thank you a lot and have a nice day. Bye-bye.